Vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú. Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối ngày thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019. Thì mình à, mấy hôm mình rất là bận, cuối năm ai cũng vậy, các bạn vậy và mình vậy. Chúng ta mỗi người một công việc bận nên là không có thời gian để lên à, kênh chốt số tất cả các bạn tham khảo trên YouTube được. Còn ở trên Zalo thì mình vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé vẫn hoạt động bình thường chốt cho các bạn tham khảo từ lô tô đặc biệt ở trên nhóm thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó là 15 thì chạm 1 chạm 5 của hôm trước của chúng ta đặc biệt là về 51 chạm 5 chạm 1 tổng 6 thì hôm nay lại về là 15 thì đặc biệt của chúng ta đi như này là cũng có vấn đề các bạn nhé cũng không phải là, là ngẫu nhiên đâu các bạn nhé rất là khó nếu chúng ta chơi như này cũng rất là khó hôm trước về 51 hôm sau về 15 thì ăn được đặc biệt cũng rất là khó trừ khi chúng ta bắt được cả bộ thì chúng ta đánh chúng ta đánh cả bộ thì may ra được ăn thôi còn hôm nay ở trên nhóm thì mình chốt cho các bạn ờ, cái đặc biệt đó là cái bộ 12 thì mình về luôn cái bộ 01 các bạn rất là tiếc mình xem là cái giải 7 cuối giải 7 giải 7.4 thì chúng ta có con đặc à, con lô tô đó là con kép 11 thì mình nhìn được con 1 này mình bỏ tỷ lệ hôm nay chúng ta ra ăn đặc biệt cái bộ 12 à, rất là cao rồi thì nó về ngay cái bộ 01 không phải bộ 12 chúng ta còn phần lô tô ngày hôm nay thì mình chốt cho các bạn đó là độc thủ đó là con 20 thì chúng ta ăn được độc thủ và song thủ là 0220 độc thủ của chúng ta là 20 cho các bạn chơi độc thủ thì ra giải 3.1 vậy chúc mừng các bạn còn lô tô thì chúng ta ăn được còn đặc biệt thì chúng ta không ăn được chiều buồn các bạn hôm nay chơi đặc biệt 8 số đặc biệt bộ 12 về phần lô tô của chúng ta thì hôm nay hai nháy thì 03 và hai nháy 43 về hai nháy 68 về hai nháy Nói chung là về lô tô chúng ta hôm nay không gì thắc mắc cả không đầu là bị câm và lô tô quay rất bình thường thì mình à, chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày 22 tháng 11 năm 2019 xong thủ lô ngày mai rất là đẹp đó là 27 và 72 cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai còn cái dàn đặc biệt 8 số ngày mai bắt cho các bạn đó là bộ 23 các bạn nhé bộ 23 tức là 23 32 28 82 37 73 78 87 Về phần ô tô các bạn nhé, song thủ là 2772 Còn cái dàn đặc biệt 8 số này thì mình có kết duy nhất một con đặc biệt cho ngày mai đó là con 82 duy nhất một con đó là con 82 các bạn nhé con 82 đặc biệt còn số Zalo nhóm đây số Zalo nhóm đây 0868 302 xin lỗi các bạn chút mình đang ốm thời tiết rất lạnh các bạn ạ miền chúng ta giờ đang rất lạnh chốt số cho ngày 22 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé xong thổ lô là 2772 và cái dàn đặc biệt 8 số đây bộ 23 mình ghi cái chạm lên cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo chạm ngày mai đây các bạn nhé đó là chạm 2 và chạm 8 cho các bạn tham khảo cho ngày mai rất là đẹp chạm cứng là chạm 2 và lót chạm 8 lót chạm 8 thì số Zalo của mình đây đó là 0868302096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn còn đâu là mình không lên kênh chốt số được ở trên Zalo à trên uh, YouTube được nhưng mà trên nhóm mình vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé Vậy ngày mai đó là ngày uh, thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019 thì uh, mình vẫn luôn kính chúc tất cả các bạn và chúng ta có một ngày làm việc là luôn an toàn và thuận lợi trong công việc của các bạn và xin kính chào tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé